ta áp dụng cái khái niệm về số phức này. Câu hỏi số 1, các em quan sát này. Cho số phức Z bằng A cộng với BI. Trong đó AB là thuộc R. Đề bài yêu cầu là tìm phần thực và phần ảo của số phức Z bình phương. Ở đây đề bài cũng cho chúng ta bốn đáp án để chúng ta lựa chọn. Các em cùng quan sát bốn đáp án nha. Và đề bài Xong chưa? Vậy bây giờ chúng ta sẽ biến đổi một chút. Ở đây chúng ta có này, số phức Z là có dạng A cộng với BI. Và đề bài yêu cầu là tìm phần thực, phần ảo của số phức Z bình phương. Vậy chúng ta phải đi tìm xem số phức Z bình phương nó có dạng là gì. Đấy, vậy chúng ta sẽ có lời giải chi tiết đây. Z bình phương sẽ bằng Z là A cộng với BI. Vậy nó sẽ là A cộng BI. Tất cả bình phương. Đúng chưa? Đây là bình phương một tổng. Tổng của hai biểu thức. Và chúng ta khai triển bình phương một tổng này ra. Ta có đây sẽ bằng này. A bình phương này. Cộng với 2A nhân với BI. Và cộng với BI tất cả bình phương được chưa khai triển anh này ra a bình cộng với 2ab nhân y và cộng với b bình phương nhân với y bình phương y là đơn vị ảo thỏa mãn điều kiện đó là y bình phương bằng trừ 1 vậy chỗ này chúng ta sẽ biến đổi thành trừ 1 và ghép với a bình phương đây sẽ bằng là a bình phương trừ đi b bình phương đúng chưa cộng với 2ab và nhân với y. Thì từ đây chúng ta thấy này, a bình trừ b bình là không không gắn với y, do đó đấy là phần phần thực. 2ab đây là hệ số của y, do đó nó chính là phần ảo. Vậy từ đây suy ra phần thực của số phức z bình phương là a bình trừ b bình còn lại phần nào của số phức z bình phương sẽ là đây 2ab đúng chưa đấy vậy chúng ta đã kết luận được phần thực phần ảo của số phức z bình phương rồi từ đây chúng ta tìm ra đáp án đúng thì ở đây chúng ta đối chiếu thì có đáp án b là đáp án đúng vậy chúng ta đi chọn đáp án b